Nani? Inna. Au. Ủa bà, có cái bà phụ bà không? Bà phụ Con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, Oh, 爸，爸爸，爸爸